mỗi khi ra ngoài, phái đẹp luôn chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài rạng rỡ và tươi đẹp nhất. Để vẻ đẹp ấy thêm phần hoàn hảo, đừng quên sử dụng kem dưỡng da ban ngày Sunrin trước khi trang điểm. Kem dưỡng với chiết xuất từ 7 loại thảo dược và thực vật tự nhiên giúp làm dịu da bị kích ứng bằng khả năng chống oxy hóa, chống viêm, chống kích ứng. Sự xuất hiện của các vitamin A, E và nhóm B còn giúp da được cấp ẩm và trắng mịn ngay từ bên trong và với những cô nàng bận rộn, đây sẽ là lớp kem lót hỗ trợ bạn trong việc trang điểm một cách hiệu quả. Sunjin I see you. Nét đẹp còn mãi với thời gian.